À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nhé Hôm nay mình à, sẽ review cho các bạn xem à, à, một cái nhà yến mà mình mới hoàn thành à, Về góc độ xây dựng cũng giống như là kỹ thuật à, Thì à, mọi người à, à, chia sẻ Thì đây giống như à, tường thì mình sẽ làm à, Tường thì ở ngoài mình sẽ tô chống thấm thôi, xây tường 20 nhé Còn đây là mình làm cái lưới này là lưới inox này để cho côn trùng rồi à, các kè rồi mấy cái con nhỏ, nhỏ nó không thể bò ở đây nó nó nó phá hoại với tổ ở trong của mình với lại nó ăn con này chi biến được đấy nhá thì mình sẽ tiến hành à, đi vào trong à, đó để mình vào trong nhà yến để mình mình chia sẻ đây mình sẽ mở cửa đây nha các bạn đấy nào chúng ta cùng à, xem à, hệ thống nhà yến được lắp ráp như thế nào nhé đây là hệ thống ván à, và loa ván thì đây là ván bạch tùng nha các bạn ván bạch tùng và ở giữa thanh à, giữa này mình sẽ đóng đá nhé đá được gắn ở trên cái thanh đà ok đây thì vị trí này đá thì nó dài hơn này là 10 đá này đá là 15 phần này là đá 10 đá 20 đây mình che bạch đen để chống à, ánh sáng không loạn và mình xin giới thiệu với các bạn đây là hệ thống mà phun sư à, hiện tại bây giờ nó đang phổ biến nhất đó là con voi đây hệ thống phun sương con voi thì một sàn vậy à, là 6 sàn này là 6 nhân 20 à, thì chỉ cần à, một cái, à, cái hệ thống à, phun xương ở chính giữa sàn là được rồi đây các bạn gà dạ, yến tương đối đơn giản sàn này là sàn cuối cùng nên là chưa có bể nước rồi mình sẽ lên trên để xem bể nước sàn trên nhé đây là chuồng cua nha các bạn cầu thang lên hệ thống à, đây là hệ thống uh, tay cầm TD mình sẽ cài cái TD nhé thiết bị này như thế nào ba mốt mình sẽ nói sau các bạn đây à, xa quá không bây giờ thấy được kết nối mạng đây nước đang à, đang được bơm à, lên à, bể ở trên đó ở trên đây là hệ thống camera để quan sát hiếm để chống trộm luôn và đây cái uh, quan trọng nhất đó là mình khử mùi khử mùi thì mình sử dụng bằng bằng bằng, bằng, bằng dứa nhưng mà cái cái cách mà sử dụng dứa này cũng là một cái cái đoạn mà bí kíp nếu các bạn nào quan tâm về cách sử dụng cái uh, dứa này mình sẽ nói hết uh, uh, riêng cho các bạn ở bên dưới nhé tại vì cái này nó rất là dài mình không thể là chia sẻ một lúc qua đây được chủ đề hôm nay mình đang làm là mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái uh, review về cái nhà yến là chủ yếu từ đây ở hệ thống nước mình uh, đang cho vào nhé tầng này hệ thống đóng yến thì cũng giống như tầng dưới thôi các bạn đây thì nó vẫn cứ là đóng theo cái cái khẩu độ và cái kích thước giống nhau hết tất cả là bốn sàn là giống nhau hết nhé Đây. dưới các bạn cái nhà này mới à, mình mới à, mở loa được mà 15 ngày nên thành thử hiện tại bây giờ là chưa có yến đi vào nhé mình đang hoàn thành xong nốt cái khâu kỹ thuật cho bàn giao chúng ta lên à, lầu trên nhé Đây thì nó vẫn vậy, vẫn có sàn nước. Mà mình đang bơm ở sàn dưới xong nhá. Bơm sàn dưới xong mình sẽ bơm lên sàn trên này. Đó, hệ thống tre à, và ném cục này. Ở đây nó có một cái, các cái cục hồ như này. Mình ném lên để à, chim nó có thể đậu ở đây. Nó trú ngụ ở trên này. Nó nghỉ ngơi đó bạn. Và tổ thì nó sẽ làm được vị trí ở trên là mình xem uh, à, lên đầu trên xem ở dạ trên là chủ cu rồi các bạn nhé ở đây là hết rồi đây ở đây là có một hệ thống con voi phun sương con voi để mình phun để mình làm ấm độ đây đã hoạt động đấy các bạn đang hoạt động nha các bạn đấy thì uh, cái uh, hệ thống con voi này hiện tại đang phổ biến lý do là nó nó nó, nó phun ra cái hạt xương rất là mịn và nó chảy đều trong cái hệ thống nhà hiến của mình hiện tại cái này đang rất phổ biến ở trên là chuồng cu rồi các bạn trên là ra ngoài là máy tôn rồi okay. đây sau đây mình sẽ chia sẻ về cái à, phòng kỹ thuật nhé phòng kỹ thuật đây mình có uh, ờ, 4 lầu thì mình sẽ giờ sử dụng các cái âm ly à, như vậy à, mỗi lầu một cái vào cái hệ thống chuồng cu à, mình sử dụng 5 cái âm ly và hệ thống bằng điều khiển đo nhiệt độ độ ẩm nguồn cầu dao vào này các bạn Đấy, loa thì đơn giản thì mỗi lầu một cái âm loa vậy thôi phòng kỹ thuật thì nó cũng đối đơn giản thông điện đơn giản đấy các bạn đây mình uh, tiện thể mình xuống uh, lầu chệt luôn nhé đây lầu chệt thì mình đang bơm nước đây hồi mình bơm nước trên kia rồi chắc nó đầy rồi chưa đầy rồi các bạn đó mình có một cái à, cái cái đường ống nước này mình để trên để cho nó thông xuống dưới nè đang chảy vậy là chưa đầy bên dưới rồi thì uh, sau đây mình sẽ tiến hành làm mùi mè cho cho nhạy à, cho cái mùi cho nhà yến nhé tại vì mình mới mới à, mới làm nên thành thử ra cái, cái cửa này mình cũng mới sơn thành thử nó đang còn sơn đang còn dính rồi các bạn Đây. Đấy. sơn đang dính đây mình bắt đầu là pha cái à, cái hỗn hợp làm mùi nhé đây mình có à, pha sẵn đây là mình đổ nước vào thôi thì trong cái uh, hỗn hợp này thì à, nó bao gồm khá là phân yến một số trái cây nước trái cây nhé và và nó có thêm à, nước yến nữa nhé nước cái, cái tổ yến đây. đây mình sẽ để cho nó ngấm đều đi đây chút xíu là mình sẽ lên trên mình rải lên trên nhé đó thì ờ, toàn bộ cái ờ, nhà yến thì mình sẽ ờ, quay có như vậy thôi nhé mấy tháng sau các bạn sẽ hóng cái video của mình sẽ quay sau về cái nhà yến này khi mà nó đã có thu tổ thì uh, 3 tháng sau mình sẽ quay lại cái nhà này và mình tiến hành quay một cái video nữa chào tạm biệt các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn ở đồng nai